ở nơi này thì gồm có rất nhiều khách sạn nhà khách để câu lạc bộ đại lý máy bay bể bơi công viên đại sứ quán dạp hát dạp chiếu phim nhà thuyền siêu thị bệnh viện sân vận động và cả các trường đại học nữa và đây chúng ta đang nhìn thấy ở đây là Hồ Tây là quận à, Tây Hồ chúng ta có thể nhìn thấy những cái con đường như là đường Đội Cấn đường Kim Phố Kim Mã đường Hoàng Hoa Thám phố uh, Thái Nguyễn Thái Học đường Hùng Vương đường Hoàng Diệu phố Nguyễn Tri Phương đường Lý Lam Đế đường La Thành uh, phố Đào Tấn đường Bưởi ở thuộc quận Ba Đình những cái con đường tiêu biểu nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đối với quận Đống Đa thì chúng ta có đường phố La Thành này có phố Khâm Thiên phố Nguyễn Lương Bằng phố Thái Hà phố Huỳnh Thúc Kháng phố Láng Hạ phố Nguyễn Chí Thanh phố Thái Thịnh phố Đặng Tiến Đông phố Trung Liệt và đây là có một cái khu di tích lịch sử rất là quan trọng khu di tích ừ, tượng đài Quang Trung đây là có đường Chùa Bọc phố Phạm Ngọc Thạch phố Xã Đàn phố Đào Duy Anh đường Tôn Thất Tùng phố Tây Sơn Ờ, phố Lương Đình Của, phố Phương Mai, phố Xã Đàn, phố ô chợ dừa đây là có ngã năm ô chợ dừa đây phố pháo đài láng phố chùa láng phố thái thịnh hai cũng có và ngoài đây chúng ta có nhìn thấy cả quận thanh xuân có phố đường nguyễn trãi này phố vũ trọng phục này phố nhụy như con tum này phố Nguyễn uh, Nguyễn Tuân đường Lê Văn Lương phố Nhân Hòa phố Quan Nhân đường Bùi Thị Xuân này Khương Trung này đường Khương Đình phố Lê Trọng Tấn Bây giờ chúng ta sẽ nói đến quận Hoàn Kiếm. Ở đây là gồm có rất nhiều con phố tiêu biểu như là Trần Quang Khải, Trần Thánh Tông, Tràng Thi, Hay Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàm Long, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàn, Hàng Trống, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Cửa Đông, Hàng Bồ, Hàng Mã, Đồng Xuân, Phúc Tân, ba ông Trần đấy, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, trên ờ, một cái quận mà có diện tích chỉ khoảng 5 km vuông thôi đến quận à, Hai Bà Trưng thì có phố Trần Khát Trân này, Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Lạc Trung, phố Đại La, Minh Khai, phố Lò Đúc, phố Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn, Giải Phóng. Đấy. Và đây cũng có một số con đường khá là nhiều. Quận Hoàng Mai thì gồm có đường à, Thượng Trương Định, Định Công, Tân Mai, Giải phóng Nguyễn Trinh Nguyễn An Ninh và nhìn một số con phố khác nữa và tới đây là chúng tôi nói đến về ờ, các phố ở Hà Nội và bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video sau về chủ chúng chúng tôi sẽ cho quý vị và các bạn theo dõi một tấm bản đồ Hà Nội quý vị hạn đừng đón xem bây giờ chúng tôi xin chào hẹn lại quý vị và các bạn